em cứ ờ, nấu ăn ngon còn lại là để anh lo đó em không thích bạn trai nói bậy nói chung là nói cái gì nên nói thôi chứ đừng có nói bậy quá em yên tâm tại vì anh ờ, là gương mà gương mẫu cho ai dạ cho nhân viên cho vợ mình tương lai mời bạn nữ mời bạn nam Thôi đi bạn Rồi, mời em giới thiệu Dạ em chào tất cả mọi người, em tên là Nguyễn Thị Ái Thi Sinh năm 1995, em đang sống và làm việc tại Buôn Mê Thuột Em đang làm việc gì? Dạ em làm ở rạp chiếu phim Starlight À, ở trên Buôn Mê Thuột luôn hay là... Dạ Từ trên đó xuống đây đăng ký chương trình Cái lúc em đăng ký là em còn ở trong này, em mới về đó mấy tháng thôi ạ À, bây giờ về đó ở luôn á hả em? Dạ Là quê mình ở đó À, mời bạn Nam giới thiệu Chào à, anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường Chào bạn bên kia và chào tất cả mọi người, quý vị khán giả Em tên là Nguyễn Phước Anh Khoa Em à, sinh năm 1991 Em hiện tại đang làm à, trưởng phòng kinh doanh của công ty bất động sản Em làm ở khu vực quận 9 Thật ra quê mình ở đâu em? Dạ quê em ở Quảng Nam, Đà Nẵng chị Quảng Nam, Đà Nẵng Bạn gái bên kia công việc của bạn làm cụ thể là gì hả bạn? Dạ em làm ở rạp chiếu phim anh ạ à. Bán vé hay là mình sắc nhân vé. viên sắc vé à. à rạp chiếu phim vậy là khỏe rồi có điều kiện mình coi phim rồi ha Dạ Thôi, Nhưng bây mà giờ bây à, giờ hai người ở hai nơi kìa cái chung chút xíu người ta sẽ tính của chuyện ờ, yêu nhau xa cách mấy giờ cũng gần đó mà thì không sao em, em, muốn quen người ở Sài Gòn qua. để em vô lại đây sống với chị à muốn quen người ở Sài Gòn để vô trở lại đây sống dạ. trời ơi hay vậy <laughs> điểm mạnh điểm yếu của em đi bạn gái dạ điểm mạnh của em là em biết nấu ăn ừ. hòa đồng vui vẻ lại thích con nít còn điểm yếu của em là lúc em đói em hay quậu lắm mà quậu thì em hay thích cắn cắn đau lắm thường là em cắn ai đó giờ cắn ai cắn ai ở chung với em là em cắn hết bạn trai có thích bị cắn không dạ đôi lúc cắn cho nhớ chị cắn nhẹ nhưng mà cắn nhay á cứ cắn hoài vậy á nhưng mà cắn nhẹ rồi còn gì nữa không em dạ không ạ à. nhiêu đó là hả cái đó là điểm yếu đó rồi là rồi đó hả hơi ham chơi một chút đúng rồi còn nhỏ nhưng mà, mà tại vì em ờ, em muốn quen một người nào chững chạc hơn để nắng em lại ạ em thấy ờ, bên bển sinh năm 91 là chững chạc chưa dạ rồi tại vì Em đang đi kiếm bạn trai sinh năm 91 hoặc 87 Em thích hai tuổi đó tại vì nó hợp với em ạ 91 là vô rồi đó 91 là vô rồi, hơi khỏe rồi Rồi bạn trai, điểm mạnh điểm yếu của em sao? Thừa thắng xong lên luôn đi em Dạ, em thì uh, điểm mạnh của em là tự lập à, Em nhanh nhẹn, vui vẻ, hòa đồng Dạ, hoạt bát Mọi thứ em làm được hết, em có à, cái gì à, em quyết tâm là em sẽ làm được à, Em được mấy mối tình rồi? Em được hai mối tình rồi anh hai mối tình dạ. Lý do tại sao chia tay? À, do là trong cuộc sống có những cái uh, gia đình em nó thay đổi có những cái à, xảy ra nó không mong muốn cũng uh, gia đình bên kia họ cũng cảm thấy là trước đây thì nó ngu đăng hộ đối tức là hai gia đình đều tốt hết nhưng mà sau đó gia đình mình không tốt nói chung có sự thay đổi mà à, gia đình bên kia không đồng ý không đồng ý à. dạ nên uh, cô bé đó không có quen em nữa người ta không cho quen thì cô bé đó cũng à, không quen em nữa tức là cô gái đó nghe lời gia đình à, cô đấy có cũng nghe lời gia đình cũng có ờ, lén quen em một chút xíu khoảng uh, ờ, 3 tháng sau đó là cô ấy ờ, phải nghe lời gia đình tại vì gia đình chu cấp cho cô ấy còn em thời điểm đó là đang khởi nghiệp còn bên kia dạ em cũng trải qua hai mối tình rồi mối tình đầu tiên là quen hơn 4 năm trời ơi bốn năm dạ cái người thứ hai của em là quen hơn một năm tại vì cái người thứ hai của em là làm bên nhạc cái chị nên ba má không thích khi đi sớm về khuya rồi cứ ở nhà một mình hoài vậy sao rồi sau này mà cưới đó nên thôi cái em cũng chia tay luôn chà vậy anh này chắc ổn á anh này làm kinh doanh là chắc được rồi ờ nhưng mà ba mẹ em có đặt cái tiêu chí gì khi đến tham gia chương trình không có dặn dò gì trước không dạ không ạ chỉ cần sinh năm 91 à, hợp tuổi không cái 91 với 87 là tự em đặt ra nói chung giờ em phải vượt qua hai cái cái ngưỡng này nè một là phải là 91 hoặc 87 hai là ba má em phải chịu em mới chịu đúng không rồi dạ. ngoài ra em còn cái tiêu chí gì nữa không à, muốn để tìm bạn trai em thích bạn trai ờ, tự lập không có dựa vô gia đình có chính kiến rồi chị rồi em thích bạn trai ờ, anh ơi sao em anh biết làm việc nhà không anh à, anh biết chứ tại vì anh ở một mình mà thì anh tự làm rồi em chỉ biết nấu ăn thôi nha thì em nấu anh rửa chén anh lau nhà cho em được không vậy thôi đó hả thì Ai nói chung là em cứ ờ, nấu ăn ngon còn lại là để anh lo đó em hỏi bạn gái coi giờ em cần điều gì có điều gì em không thích bạn gái đi em không thích ờ, bạn trai ờ, nói nhiều nói bậy nói chung là nói cái gì nên nói thôi chứ đừng có nói bậy quá em yên tâm tại vì anh ờ, là gương mà làm gương mẫu phải làm điều tốt không làm điều xấu đâu em đừng lo gương mẫu cho ai dạ cho nhân viên rồi cho cho vợ mình tương lai cho con mình oh, <laughs> hay vậy bạn trai đặt ra cái mẫu tìm bạn gái là người như thế nào nè À, em cũng uh, tìm bạn gái sinh năm uh, 91, 93, uh, 93, 95 Vui vẻ, hòa đồng Rồi uh, bạn cũng uh, khéo ăn khéo nói Như bạn bên kia em thấy bạn đó khá là khéo ăn nói Em cảm ơn nha Ngoại hình, ngoại hình à, Ngoại hình thì ưa nhìn là được rồi chị Em uh, thích cô ấy uh, tự lập hơn Thích uh, cô ấy uh, tức là sạch sẽ, gọn gàng, thơm tho Gái nào mà không thơm Nói gì đâu mà thiệt bây giờ có cái điều gì em à, về ngoại hình em có cái mẫu người lý tưởng gì không không hôn không hói không bụng bự anh anh có hút thuốc không anh không anh không hút thuốc anh chơi thể thao nên yên tâm hỏi anh có hô hô, hô hói bụng bự dính cái nào không khó hết luôn á <laughs> hô một đống luôn bụng bự bự chản luôn để chị qua coi dạ dạ chào chị cái này cũng kiểu như đang à, sang lắp mặt bằng rồi kia thôi ha xa không, cũng giống anh linh cũng chưa nghe là mới cái vùng ven thôi à vùng ven thôi ở xa vậy nó cũng uh, ấy lắm mà sao láng láng, lắm mà. nó gần gần ha gần gần <laughs> à, em cao nhiêu dạ em cao mấy sáu bảy chị à, mặt mày thì sáng sủa da dẻ rất là mịn màng Thật trưởng phòng này rồi. chắc ngồi văn phòng không điều lính đi không quá phải không dạ dạ luôn hả bây giờ ờ, hơi xa chút xíu vậy mình hẹn hò sao nếu mà bạn đó ở xa vậy thì ờ, em sẽ cố gắng lâu lâu thì em sẽ lên thăm bạn đó lâu lâu em sẽ nói bạn em xuống anh dắt em đi chơi ở sài gòn lâu là bao lâu cô này đẹp lắm nói chung là một một đẹp hai lắm. một hai tuần là lên chơi hai ba ngày về về à. vừa hai tuần cái lên được chơi hai ba ngày bên này đẹp gái lắm ráng lên đi cưng dạ ráng lên rồi có ghen không ở ghen xa vậy đâu có ghen không không em nghĩ là hả em cũng không ghen đâu tại vì do là mình khi mà quen á là mình phải tin tưởng và mình hãnh diện cái người mà bạn gái của mình được á anh này được nha giỏi tuổi trẻ tài cao à cảm ơn chị được được em rất là có ý chí vậy là ngon đó ngon đàn trai thì ngon á được rồi bây giờ bà đàn gái qua phỏng vấn nhiều quá nóng mặt luôn hả dạ lên qua phỏng vấn đàn gái ơi, ta đẹp nó có quyền thôi đừng ăn hiếp ăn hiếp quá hả chứ đẹp ăn hiếp lại đàn trai cũng hơi bị ngon lắm rồi nha đẹp trai lắm à về sài gòn được không dạ được được hả? mà em muốn ba má em á là nếu mà về sài gòn là phải cưới mới về còn không có vô đỡ nữa tên lên thăm ảnh gì nhà cho đi không ví dụ lâu lâu về sài gòn chơi hai ba ngày thì dạ, nhà cho có đi. chứ bữa giờ em về đây về buôn mê mấy tháng ba bốn tháng là em xuống lại bốn năm lần rồi à. tức là về được đi lại được không sao nhưng vấn đề giờ thí dụ như ba má em không đồng ý thì sao ba má em là sợ em khổ thôi này đâu có cái gì đâu anh không có gì trơn hả sao anh biết không có thế là không, không có, nhiều lắm á không có kỹ gì đâu á à. không anh yên tâm em sẽ thuyết phục được thôi được rồi em thấy được rồi trai tài gái sắc đấy được rồi anh thấy hợp lý nhà gái bữa nay đi có có ai đi cùng không dạ có hai bạn thân em ạ chào em trời bạn cũng xinh quá dạ em chào anh quyền linh chào chị cát tường và chào khán giả trong trường quay em ừ. tên là thu giang là bạn thân của ái thi ừ. bạn em có ưu điểm là rất là dễ thương năng nổ nhiệt tình à, rất là lanh nói chuyện hơi bị nhiều <laughs> còn nhược điểm á là hơi nhõng nhẽo còn ham chơi nhìn thấy anh cũng phong độ đẹp trai à, tác phong chững chạc công việc ổn định em cảm thấy là hợp với bạn em cảm ơn em bạn trai có đi với ai không à, em dạ em có đi với anh đồng nghiệp dạ em uh, xin chào anh quyền linh và chị cát tường em là sơn cũng là đồng nghiệp của khoa thì ờ, ở ngoài thì hai anh em rất là thân như là anh em trong nhà vậy đó đánh giá về khoa thì em thấy khoa là một người sống rất nguyên tắc và có trách nhiệm và bản lĩnh yeah. Dạ. à, còn về thì à, bạn nữ bên đây thì em thấy là những cái mà chia sẻ vừa rồi á là em thấy là những cái gì mà bạn nữ đang có là cái mà khoa đang muốn đi tìm ồ oh. cảm ơn em dạ dạ thôi bây giờ là do hai bạn rồi, à, dạ, cho đôi trẻ gặp nhau nha cố gắng nha bây giờ là tuổi tác rồi là được hết rồi đó dạ yeah. cố lên được cái về Sài Gòn ở luôn à, chào em em chào anh à, anh tặng em em cảm ơn chào ấy Thi dạ em có nhớ tên anh không dạ, tên Khoa ờ à, cảm ơn em tính ra anh cũng không có cao lắm à, anh nghĩ à, tầm tầm ổn đứng lên lại đứng lên lại cho cô nhìn kỹ coi ta quyết định đi đi, đi bỏ núi xuống miền miền miền, miền xuôi là quan trọng lắm dạ quay vòng cho cổ coi đó được không em dạ rồi ạ rồi à, em ở buôn ma thuột đúng không dạ thì anh biết là đi cũng hơi xa nhưng mà anh nghĩ là khoảng 2 ờ, tuần một lần được không em dạ được thôi một tháng cũng được anh lo làm đi anh à. anh anh sống nguyên tắc là nguyên tắc sao vậy à thứ nhất là mình có anh có một cái lịch làm việc cho cá nhân mình ví dụ như ờ, tối 357 từ khoảng 6 giờ đến 9 giờ á, là anh đi tham gia đánh tennis anh sẽ không cái thời đó anh cũng không có nghe điện thoại của em một tuần ta đi chơi ta nói thứ bảy máu chảy về tim thứ bảy ta để đi chơi bạn gái thứ bảy đi đánh tennis bạn gái gọi không bắt máy là cái lý do gì đâu có nó có lịch chị anh làm bất động sản thứ bảy đi đánh gôn để làm gì ở đó có rất là nhiều người liên quan đến cái việc kinh doanh của anh ấy mà bỏ thứ bảy chúng ta bỏ chuyện làm ăn rất là quan trọng à thành ra thứ bảy nó quan trọng chỗ đó đó chị đúng ngày thứ bảy á sáu giờ chín giờ em gọi hoài cho chị mà em xác định là đi đánh tennis xong là không có đi chơi với em đâu đi nhậu cho coi đó cái đó hai người tự trao đổi đi chị chỉ khơi ra vậy thôi chiến tranh tụi em tự giải quyết đổi được em đổi được không dạ thì à, mình sẽ cố gắng Ủa thay đổi anh, anh anh chỉ có mê tennis thôi hả hay mê gì nữa anh hả anh cũng đi du lịch đi ăn vặt rồi đi xem phim còn ví dụ như là hả xe game điện thoại hay là ừ, cái gì nữa đó còn không. nhiều thứ để mê lắm anh cũng mê tennis thôi ờ thì anh chỉ mê cái đó thôi rồi bây giờ mình hỏi cái chuyện mà thí dụ giờ mình hợp nhau hết rồi khoảng bao lâu nữa mình có thể kết hôn được em thì khoảng bao lâu theo em khoảng bao lâu năm sau anh mà năm sau hả? Tại vì em muốn vô liền đối với anh cái gia đình nó rất là quan trọng anh muốn có một cái hạnh phúc nó chọn cưới là cái người đó anh sẽ lựa chọn đến cuối con đường nếu như anh có một cái quyết tâm được à, đi nước ngoài như quen nhau á thì em có sẵn sàng cùng bọn để gia đình ở Việt Nam mà đi với anh không chưa nghĩ tới nhưng mà em chỉ à, xưa giờ em em ước đó là chụp hình cưới ở nước ngoài nhưng mà nói chung là có tình yêu thì đi đâu cũng được anh à, à cảm ơn em và đó rất là tuyệt vời rồi thôi à, bây giờ nhắm mắt lại và suy nghĩ nói gì mời hai bạn nếu em là một giọt nước mắt trong đôi mắt của anh á thì anh sẽ không bao giờ không tại vì anh không muốn em rời khỏi anh chính xác cảm ơn em suy nghĩ thật kỹ nha khi các bạn đồng ý bấm nút là các bạn đã trao nhau cái duyên trên sân khấu này trước mặt tất cả người thân bạn bè của bạn một 2 3 Hết thời gian Rất nhanh Không phải là muốn xuống thành phố là bấm đâu Anh ấy à, cũng rất bản lĩnh và có cá tính đấy Hãy nắm tay nhau đi bạn Hãy hôn nụ hôn đầu tiên Trong ngày gặp mặt này Rồi, anh hôn một cái nha Dạ Dễ thương